bọc qua bên cái rồi kia nó mới dọc nó lại lên cái này thôi thôi bên này dưới á tại dưới của mình dốc à. tại mình nhìn thằng này có gì này không dốc nữa nhưng mà tại dưới mình dốc mình nó dốc dữ Vinh rồi rồi vẫn vẫn không có gì thay đổi hết Vinh ơi tụi chị đang đi qua Hà Giang nè chị đang ở Cao Bằng chị qua Hà Giang nè ừ em ha vẫn như thế nha rồi chị là băm băm rồi đó cái chỗ mà Sa La ừ, rồi cảm ơn Vinh nha chỗ đó mới tức à, bài hơn chắc chiều à, chiều tới cái ăn cơm xong rồi để tối 7 8 giờ mình đi lễ ha à, đi lễ thế cho những nhịn nhật ok rồi cảm ơn em rồi. À. quên mất cái đèo này nó là chỉ đoạn cái dạ, dạ. gì đâu dạ tới đừng gò đó để từ từ cái này nó ít để bạn chỉ dẫn để ờ, báo hiệu biển báo lắm đường này nó hoang sơ chỉ có mình đi thôi chẳng ai đi từ sáng giờ không thấy một cái xe liên tỉnh nào đi chớ bò thả tùm lum lá chứ bây giờ ờ, kêu đèo gì đèo không biết thì nó mới là để nó mới là ờ, làm rồi mình để ờ, mình để đèn đè, đèo không tên đi có nhưng mà quên không chị, chị đề tăng là trên đỉnh đèo thôi ờ hả trên đỉnh đèo đèo, đèo thả bò đèo thả bò à. này. Ô, thăm bê này. Ồ, bê này bê này ngon. Bê vui. Ôi, bê thui. Bê thui tối rượu ngon không? Hôm qua đi chai xem rượu gì? Về nhỏ xíu mới đẻ. À. Là chị hai qua ngày tuổi. đây chơi dẫn. Ồ nãy dưới mà giờ lên cao rồi đó hả? Nó là xe đẹp quá Chó lớn tao mới thấy cái xe đẹp đó coi khu này như thế nào, khu này thì đẹp rồi đó Nhưng mà nhìn cái mỏ thiết này thôi hả Không lẽ ừ, đứng đây để xem mỏ thiết Được không? Mỏ thiết, ờ, nhìn được Cũng được mà à nhưng mà cái quan trọng là nó có lùm bụi đừng mấy cô đi không á ờ, đó thôi đi chạy tới đi chạy tới đi cái chỗ này là các cô đi là thấy hết đó gặp được cái xe quen rồi mình thì mình rất thích chỗ này dạ, dạ, dạ. nhưng mà chắc các cô không thích trên này mà thiếu bụi không có bụi đâu à. thôi mình cứ chạy chấm thì chắc chó anh được rồi à. dạ cái chỗ này giống như thanh đá hả nó đen dạng này dạng nhiều hơn thanh đá đúng không cái dạng có thật nhiều á dạ. thì cũng còn là con đường hạnh phúc đấy hả đó là đường hạnh phúc mình đi lên cho tới đồng văn luôn mà dạ thì cái cái cái quốc lộ 4 xe cũng được mà nói đá nó cũng ờ, giống giống vậy dạ vâng, đó, tức là đá nó như vậy nè ờ. những cái núi đá mà thay vì như là núi mà cây xanh mọc ấy ờ, thì là đá rồi nó đá đá nó lối nhố lối nhố vậy đó thiên nhiên nó vậy ha thực sự là cao nguyên đá đồng văn nó có cái tên nó được là coi như là ở <coughs> ờ, vùng ờ, đại khái là cái kiểu mà dự trữ sinh quyền của thế giới cái kiểu mà vùng cao nguyên đá địa chất á, của thế giới à, nó được cái danh nghĩa thôi chứ còn thực sự ở cao nguyên đá nóng lắm tại vì nó không có cây xanh nó chủ yếu là đá ảnh thường là trưa nắng kiểu này cái hơi đá chỗ nó tỏa nó nóng lắm ở cao nguyên đá thực sự nhìn nhìn thì mình, mình thấy nó khô cằn hơn là núi đá nó khô cằn hay là những cái núi này những cái núi này nó còn có đất màu này nó nó, nó có rừng có cây ấy. ở cao cái đá thậm chí là người dân tộc uh, tày nồng đó, người ta phải uh, xuống người ta lấy đất lên ta bỏ vô cho những cái lỗ đá đó để ta bỏ được một một cái hột ngô hai hột ngô để nó mọc lên một hai cây ngô vậy đó nó cũng không lên dạ yeah. Dạ. nó, nó vẫn lên chị nhưng mà cực lắm tức là ở đó nó không 有个男的。 cái sông nho quế thì mình lại quay đỉnh núi ngày mai à, mình lại ngựa lên đỉnh núi ừ. à, ngựa cái sườn <laughs> rồi lại thấy sông nhỏ quế rồi đó đó sông nhỏ quế trên đẩy đó 了。